Madam yên tâm đi Đây là lúc giây phút xuất thần của em mà Ô, Sao mà đó ừ. Ý. À, sao mà đó Tôi đã nói với cô là bộ phát thảo sưu tập mùa hè Mà tại sao cô lại phát thảo bộ sưu tập thu đông Sao mà đó Con hỏi mẹ là ngồi ở quán nào Quán thời gian Mày hẹn tao ở quán hoàng hôn Mày qua quán thời gian làm cái gì Thiết kế tận tận khùng loạn công ty nào tới giờ có ai nói anh mắt bình khùng mà còn vô duyên không à, Cô ác lắm á Em không thấy chuyện lớn chuyện nhỏ gì Em cũng mong quên hết hả Tốt nhất mình chia tay đi <laughs> Nó chia tay với mày không phải là thật hay quên đâu Mà nó theo gái thì có Bỏ nó đi Lo chữa bệnh là vừa Lâu lâu tao mới quên tao chứ bộ Nhưng mà bệnh thất tình có dễ chữa Tao không có nói mày chữa bệnh thất tình Mà tao kêu mày chữa bệnh hay quên của mày đó không sợ Chúng ta phải kết hôn với nhau Anh buông ra à. Kết hôn với con khỉ Cậu muốn tự đi tìm ký ức của mình Em đi tìm ký ức Anh đi tìm em mệt lắm Em nghĩ anh phản bội em cũng được kia Sao lại Đánh anh ấy Cô ấy là ai Là vợ sắp cưới của anh Cô có thể quên người nhà Quên bạn bè Có khi Quên cả chính bản thân mình tụi mình đó Em đi đâu vậy Hai thằng ngu Với theo nó Chúng ta lại gặp nhau Bên mà con tới á Tôi nhảy xuống đây đó à!